Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở một bệnh viện tư nhân ở Nhật Thì hôm nay mình quay lại tiếp tục khám và điều trị ở bệnh viện này Thì ờ, bệnh viện này mình đã tới 5-6 lần rồi Thì bác bác sĩ chẩn đoán là mình bị bệnh Jinmansin Một căn bệnh hiếm nghèo Thì ờ, mình đã đến đi đến hai bệnh viện rồi nhưng mà vẫn chưa khỏi Mỗi lần hết thuốc là nó lại bệnh tái phát Thì ở Nhật thì về cái y học rất phát triển Nhưng mà đối với các bệnh mình thì mãi mà không khỏi Thì hôm nay mình quay trở lại để mình điều trị thì ờ, khi mà mình đi ờ, làm ở Nhật thì việc mà bị bệnh thì rất là mệt mỏi thì hôm nay mình muốn quay lại cho mọi người cách mà bác sĩ à, khám và điều trị mình bệnh của mình như thế nào nha thì bây giờ mình sẽ vào trong và khám để quay lại cho mọi người xem nha What else? 瞬間3番にお入りください3番ですこんばんは。はい。こんばんは。はい。 また出るね。まだ出る、はいうん、じゃあ飲み薬2種類出しておくね。同じ前か、うん、同じでいいと思います。はい。いいよ。ありがとうございます。はい。はい。

nãy mình khám xong thì mình có ghé tiệm à, bánh kem à, để mình mua kem mọi người thì lúc mình khám xong mình hay ghé cái tiệm đó thì hồi nãy mình chỉ chôn mọi người thôi cái cái bệnh di sinh của mình thực ra thực ra là cái bệnh à, về mẹ đay á thì thực ra thì cái bệnh này mình cũng đã đi đến hai bệnh viện rồi và bệnh viện hồi nãy mình đi hôm nay là lần thứ sáu rồi mà mãi không hết bệnh thì các bạn các bạn thấy đấy bác sĩ đi đi vào á bác sĩ chỉ nói mấy câu là mình mình nói là mình à, bị bị lại á thì bác sĩ nói là thôi à, lấy à, uống kê lại đơn thuốc đó thì mình nói là mình hỏi là, là thuốc giống vậy là ông kêu ừ luôn rồi ông ông nói mình được rồi đi ra cái cái thuốc đó mình đã uống cái loại mà hai, hai loại ông nói là hai loại đó kê lần hai loại đó thì mình uống đã đã hai tuần rồi thì vẫn không khỏi mà ông cứ kê hoài thực đi bên Nhật làm thì ờ, bệnh hoạn thì rất là mệt mỏi bệnh này thì lúc mà hết, hết thuốc á, thì nó sẽ nổi khắp người luôn mọi người nổi mấy cái hồ hồn khắp người á, thì uống thuốc thì không sao hết mà hết thuốc là bị à. nên ờ, hôm nay mình ờ, quay cho mọi người á, thì khi mà mình đi khám á, thì mình nhớ đem theo cái thẻ thẻ bảo hiểm nha mọi người thì khi mà có thẻ bảo hiểm thì mình sẽ được giảm á thì à, cái cái cái chỗ này là cái cái đây là hai, hai tiền thuốc mình hai mốt này thì có bảo hiểm thì giảm còn à, còn 630 yên thì à, mình sẽ đem cái thẻ bảo hiểm để đi khám á thì cái 630 yên này nè thì khi mình mình đưa cái giấy hóa đơn này cho người nghiệp đoàn công ty á, nghiệp đoàn á thì mình sẽ được nhận lại số tiền này mọi người thì đối với thực tập sinh á, thì mình bị bệnh á, thì mình sẽ được uh, hoàn trả ờ, trăm uh, trăm luôn nhưng mà đối với về răng á, thì ờ, nghiệp đoàn nói là về răng này là vấn đề là bị trước rồi bị trước lúc mà qua nhật rồi nên họ sẽ không giải quyết cái việc mà khi mà các bạn bị sâu răng hay bị về răng nha còn đây là cái cái thuốc mà mình nhận 7 ngày uống 7 ngày ngày hàng này ha, à, sáng đến tối hai à, liều uống trong vòng 7 ngày thì nếu mà không hết bệnh thì mình chắc là sẽ đổi qua bệnh viện khác mọi người thì hôm nay mình chia sẻ mọi người thì à, cách um, hiểu được cái việc mà khi mà bị bệnh ở Nhật thì rất là mệt mỏi đã hai tháng qua rồi nhưng mà bệnh vẫn không có hết được thì mình cảm ơn mọi người xem video và thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe kênh của mình nha tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha